chào các bạn trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác len cổ tròn cho bé xinh xắn như thế này trên thân áo thì mình có làm họa tiết xích sắt ha mẫu áo này thì có thể phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ các bạn có thể tăng giảm size theo hướng dẫn và mình cũng có thể phối màu tùy thích ở đây mình sẽ sử dụng len baby hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác cũng được mình sử dụng len có độ dày tầm khoảng 1.5mm để cho cái phần áo của mình khi móc size lớn nó không có bị quá nặng. Và kim móc để móc cái sợi len này ở đây mình sử dụng đó là kim 3,5mm. Những bạn nào không có cái mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len nè. Độ dày của đầu kim sẽ to gấp đôi sợi len giúp cho phần thân áo được mềm mại hơn ha. Ngoài ra thì mình còn dùng kéo cắt len, thước dây dùng để đo size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 ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 85 mũi móc khi mình đã có được 85 mũi rồi ta sẽ có được một cái độ dài như thế này những bạn nào mà không có mẫu để đo thì các bạn có thể dùng thước dây để mình đo ước chân kích thước này thì mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình sẽ móc cái xích đầu tiên tương đương bằng với số cm của cái size các bạn cần móc là được và khi đã có được xích đầu tiên rồi tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân thứ 85 móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi các bạn bỏ qua cho mình hai chân móc xích phía dưới và móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba vào cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc đầu tiên để tiếp tục cụm thứ hai thì các bạn cũng bỏ qua hai chân móc phía dưới và móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba ta có được cụm thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng cứ cách cho mình hai chân móc và móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp tục bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho đến hết hàng sau khi mình đã móc đến cuối hàng thì cái số mũi móc đơn lẻ tức là à, tổng số mũi xích chia cho ba còn dư ra một mũi á, thì cái mũi đó sẽ là cái mũi cuối cùng nè ta sẽ móc vào mũi cuối cùng đó một mũi kép đơn ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên tổng số cái cụm mà mình có được nó sẽ tùy thuộc vào cái xích đầu tiên chứ nó không có quy định là phải bao nhiêu cụm là được nha hàng móc thứ hai móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ba mũi móc xích này được coi là một mũi kép đơn nó sẽ tương đương với cái mũi kép đơn phía dưới nè tiếp tục mình sẽ di chuyển kim đến cái cụm đầu tiên cụm đầu tiên của mình sẽ có 3 mũi kép đơn được móc vào cùng một chân móc thì ba mũi này các bạn sẽ chọn cho mình cái chân nằm chính giữa ha chân đầu tiên nè chân thứ hai và chân thứ ba nè ta sẽ chọn cái chân móc thứ hai là cái chân nằm chính giữa móc vào 4 mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư thì ta được cụm đầu tiên của hàng thứ hai bốn mũi kép đơn vào cùng chân móc làm tương tự cho mình cho các cụm còn lại ha móc vào chân nằm chính giữa của mỗi cụm bốn mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư ta có được cụm thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho các cụm còn lại cho đến cụm cuối cùng cứ móc vào chân nằm chính giữa của cái cụm phía trên và móc vào cái chân đó 4 mũi kép đơn 1 2 3 4 Sau khi đã móc được đến cái cụm cuối cùng rồi, ở đây mình có cái chân của cái mũi kép đơn nè, móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. ta hoàn tất được hàng thứ hai và tiếp tục đến cái hàng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ba mũi này cũng được tính là một mũi kép đơn rồi ha nó sẽ tương đương với cái mũi phía dưới rồi ta quay ngược đầu móc lại từ cái hàng móc thứ ba trở đi các bạn sẽ không cần phải móc vào chân móc mà mình sẽ móc vào kẽ giữa hai cái mũi kép đơn thì cụm đầu tiên của mình có 4 mũi kép đơn được móc vào cùng chân móc đây 4 mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc thì nó sẽ tạo ra ba cái kẽ kẽ đầu tiên nè kẽ thứ hai và kẽ thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái kẽ chính giữa tức là kẽ thứ hai 4 mũi kép đơn kẽ tức là cái khoảng chính giữa của hai mũi kép đơn ha kẽ thứ hai móc vào đó 4 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư ta được cái cụm đầu tiên cho hàng móc thứ ba cụm kế tiếp thì mình cũng làm tương tự ta cũng có bốn mũi kép đơn tạo ra ba kẽ thì ba kẽ này móc vào cái kẽ nằm chính giữa bốn mũi kép đơn đây kẽ chính giữa là cái kẽ thứ hai nè móc vào bốn mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư ta có được cụm thứ hai các bạn sẽ móc tương tự cho các cụm còn lại cho đến cụm cuối cùng thì hàng này mình sẽ không phải tăng mũi nữa nha móc đến cuối rồi thì đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích gây nên đầu tiên của hàng phía dưới nè chân xích thứ ba móc vào một mũi kép đơn ta hoàn tất được hàng thứ ba móc lên ba mũi móc xích quay ngược đầu móc lại hàng thứ tư sẽ làm tương tự giống như hàng thứ ba tức là ta cũng có ba cái kẽ giữa bốn mũi kép đơn này thì móc vào cái kẽ nằm chính giữa bốn mũi kép đơn hàng này mình cũng không cần phải tăng mũi móc vào bốn mũi kép đơn vào cái kẽ thứ hai ha kẽ nằm chính giữa và từ đây mình cũng làm tương tự cho các cụm còn lại cho đến cụm cuối cùng khi hoàn tất được đến cụm cuối cùng rồi mình hoàn tất được hàng thứ tư thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là ba hàng có 4 mũi kép đơn tức là ba hàng này nó có cái kích thước bằng nhau nè móc lên 3 mũi móc xích quay ngược đầu móc hàng kế tiếp là hàng thứ năm mình sẽ tiến hành tăng mũi ta cụm của mình 4 mũi kép đơn nó cũng tạo ra ba cái kẽ nè kẽ đầu tiên nè kẽ thứ hai và kẽ thứ ba thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi ha các bạn sẽ móc cho mình vào kẽ đầu tiên một mũi kép đơn kẻ đầu tiên ha móc vào một mũi kép đơn nè cái kẻ thứ hai móc cho mình 4 mũi kép đơn vào cái kẻ này móc vào đây 4 mũi kép đơn 1 2 3 và 4 có được 4 mũi kép đơn vào kẻ chính giữa rồi còn lại một kẻ thì móc vào một mũi kép đơn thì như vậy là ở cái cụm này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các cụm còn lại đến cuối ba kẽ thì mình sẽ tạo ra được 6 mũi móc kẽ đầu tiên móc một mũi kép đơn kẽ thứ hai móc 4 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư còn lại một kẽ cuối cùng thì kẽ đó móc một mũi kép đơn thì mình cũng có được 6 mũi kép đơn ở ba kẽ đó móc tương tự cho đến hết khi móc đến cuối hàng cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mình gây nên đầu tiên móc vào đó một mũi kép đơn sau đó móc lên ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở phía dưới mình có 3 hàng có 4 mũi kép đơn thì bây giờ mình sẽ móc 4 hàng có 6 mũi kép đơn thì 6 mũi kép đơn nó không tăng mũi thì các bạn sẽ để ý cho mình nè ở 6 cái mũi đó mình sẽ tạo ra 5 kẽ kẽ thứ nhất nè kẽ thứ hai kẽ thứ ba kẽ thứ tư và kẽ thứ năm các bạn chỉ cần để ý cho mình những cái hàng nào mà mình không tăng mũi thì mình sẽ bỏ qua kẽ đầu tiên và kẽ cuối cùng hai kẻ đầu tiên và cuối cùng mình sẽ bỏ qua mình chỉ móc vào các kẻ nằm chính giữa thôi kẻ thứ hai móc một mũi kép đơn kẻ thứ ba móc cho mình 4 mũi kép đơn vào cái kẻ thứ ba kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư sau đó kẻ móc kế tiếp sẽ móc cho mình một mũi kép đơn thì như vậy là mình sẽ tạo ra được 6 mũi kép đơn vào ba kẻ kẻ này là kẻ cuối cùng nè và kẻ đầu tiên mình không móc vào nè thì đâm ra còn ba chân lại thì mình sẽ tạo ra được 6 mũi như thế này làm tương tự cho mình cho các cụm còn lại cho đến hết ha đây 6 mũi sẽ tạo ra 5 kẻ thì hàng không tăng mũi bỏ qua kẻ đầu tiên móc vào kẻ thứ hai một mũi kép đơn kẻ kế tiếp sẽ móc vào 4 mũi kép đơn kẻ kế tiếp này tức là cái kẻ nằm chính giữa của năm cái kẻ mà mình tạo ra ở phía dưới ha sau đó tiếp tục kẻ kế tiếp móc một mũi kép đơn kẻ cuối cùng mình sẽ bỏ qua ha vì hàng này không tăng mũi nè móc tương tự cho mình cho các cụm còn lại cho đến cụm cuối cùng và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình hai hàng móc như vậy nữa hai hàng móc giống như hàng móc mình đang móc nha để mình có tổng cộng là 4 hàng có 6 mũi kép đơn thì như vậy là mình vừa hoàn tất được 4 hàng có 6 mũi kép đơn nè để ý cho mình nè ở bên trên mình có 3 hàng có 4 mũi kép đơn tiếp tục là 4 hàng có 6 mũi kép đơn cái tiếp tục nữa các bạn sẽ làm cho mình 5 hàng có 8 mũi kép đơn tức là mình sẽ tăng cái số hàng móc lên một hàng cho cái hàng mà mình tăng mũi tiếp theo ta quay ngược đầu móc lại để cho dễ hiểu thì các bạn chỉ cần nắm cho mình quy tắc nè những hàng nào mà mình bắt đầu tăng mũi thì tất cả các cái kẻ mình đều móc một mũi kép đơn đến cái kẻ nằm chính giữa thì kẽ nằm chính giữa sẽ là bốn cái chân móc mà mình móc vào cùng một kẽ nè bốn cái mũi kép đơn mà mình móc vào thì cái kẽ nằm chính giữa sẽ là cái kẽ ở giữa này kẽ này sẽ móc bốn mũi kép đơn ha còn tất cả các cái kẽ ở hai bên mỗi kẽ là một mũi kép đơn thì mình sẽ móc nè kẽ đầu tiên một kép đơn nè kẽ thứ hai một kép đơn kẽ tiếp theo là cái kẽ nằm chính giữa của bốn cái mũi mình móc vào cùng một kẽ nè thì kẻ nam chính giữa đó móc 4 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư các kẻ còn lại thì mỗi kẻ làm một mũi kép đơn kẻ cuối cùng mình cũng móc luôn vào đó nha tại vì hàng này là hàng tăng mũi như vậy là mỗi cụm của mình nó sẽ có tổng cộng là 8 mũi kép đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng tăng mũi thì lưu ý tất cả các cái kẽ ta đều móc vào đó mỗi kẽ là một mũi kép đơn chỉ khi nào mà ta móc đến kẽ nằm chính giữa tức là bốn mũi móc vào cùng một kẽ thì kẽ nằm chính giữa sẽ là kẽ thứ hai móc vào đó bốn mũi kép đơn còn lại tất cả các cái kẽ còn lại đều móc một mũi kép đơn ha luôn cả kẽ đầu tiên và kẽ cuối cùng cho hàng tăng mũi hai kẽ cuối cùng là mỗi kẽ là một mũi kép đơn móc tương tự cho đến hết sau khi đã móc được đến cuối hàng thì các bạn để ý lại cho mình một lần nữa nè hàng mình vừa móc là hàng mình tăng mũi thì tất cả các cái kẽ mình đều móc vào đó cứ mỗi kẽ sẽ là một mũi kép đơn luôn cả kẽ đầu tiên và kẽ cuối cùng đến cái kẽ nằm chính giữa tức là cái kẽ của cái cụm 4 mũi ta móc vào cùng thì cái kẽ nằm chính giữa đó móc 4 mũi kép đơn ha thì đó sẽ là dành cho những cái hàng nào mà mình tăng mũi còn đến cái hàng mà mình không tăng mũi này thì các bạn sẽ tiếp tục quay ngược đầu móc lại hàng không tăng mũi thì mình sẽ không móc vào kẻ đầu tiên và kẻ cuối cùng mình chỉ móc vào cái kẻ thứ hai trở đi đây thì kẻ đầu tiên mình sẽ bỏ qua móc vào kẻ thứ hai một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các kẻ còn lại mỗi kẻ làm một mũi kép đơn khi nào mà các bạn gặp cái kẻ nằm chính giữa tức là cái kẻ ở giữa của bốn mũi ta móc vào cùng một kẻ này thì móc vào đó bốn mũi kép đơn kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư các kẻ còn lại thì mỗi kẻ là một mũi kép đơn và trừ cho mình cái kẻ cuối cùng ha vì hàng này không tăng mũi nè ta hoàn tất được cụm đầu tiên đây kẻ cuối cùng và kẻ đầu tiên không móc thì mình cũng tạo ra được tổng cộng là 8 mũi kép đơn bằng với cái hàng móc phía dưới làm tương tự cho mình cho các cụm còn lại cho đến cuối sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình làm sao cho mình có tổng cộng là 5 hàng có 8 mũi kép đơn sau đó sẽ là 6 hàng có 10 mũi kép đơn 7 hàng có 12 mũi kép đơn ha cứ tăng mũi dần dần như thế này cho mình cho cái phần thân áo của mình là được đặt phần thân áo theo cái vòng tròn như thế này mình sẽ đếm hai cái cụm tương đương với nhau từ cái điểm mình cài nút nè các bạn cứ đếm tương đương như thế này cho mình thì đây sẽ là cái cụm nằm chính giữa ta sẽ gặp ở hai bên của thân áo lại đến cái cụm nằm chính giữa móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ở mỗi bên thân hông các bạn sẽ chọn cho mình một điểm nằm chính giữa ta có thể chọn tương đương thôi ha chọn cho mình điểm 59 giữa bên này và điểm 59 giữa bên kia sau đó xác định số đo vòng ngực của size các bạn cần móc là bao nhiêu ví dụ như mình làm là vòng ngực 50 mình sẽ lấy một nửa tức là 25 ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi hai cái điểm mà mình chọn nó bằng 25 cm là được thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc nè các bạn đếm nè ta có 3 hàng có 4 mũi kép đơn 4 hàng có 6 mũi kép đơn 5 hàng có 8 mũi kép đơn tiếp tục là 6 hàng có 10 mũi kép đơn vân vân cứ làm như vậy nè khi mà mình có được cái kích thước hai bên chính giữa các bạn đo được nè nó đã bằng với cái kích thước của phần ngực mà các bạn à, cần móc rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành à, móc cái phần thân đi xuống tùy vào size các bạn móc mà tổng số họa tiết của mỗi size nó sẽ khác nhau các bạn sẽ đếm cho mình tổng số họa tiết mà mình có được là bao nhiêu ở size các bạn đang móc ha thì mình sẽ có nè 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 và 27 ta có tổng cộng là 27 cụm họa tiết đặt cho mình cái phần thân áo lại các bạn sẽ chia làm sao cho mình phần cánh tay sẽ ít hơn so với phần thân trước cũng như là thân sau một cho đến hai họa tiết sau đó mình sẽ lấy tổng cái họa tiết mà mình có được của phần thân áo các bạn sẽ chia cho hai và có hai trường hợp xảy ra trường hợp đầu tiên là mình sẽ dư một cụm họa tiết thì cái cụm họa tiết đó tùy vào thân trước của các bạn nếu thân trước của mình là số lẻ thì mình sẽ để một cụm đó cho thân trước để mình chia đều hai bên còn nếu mà thân trước của mình là số chẵn thì mình sẽ để cho phần thân sau ha còn trường hợp thứ hai khi các bạn chia hai mà đều ta không dư họa tiết á, thì các bạn cũng dựa cho mình vào cái thân trước nếu thân trước là lẻ thì mình sẽ cho một trước và một sau còn nếu thân trước là chẵn thì mình sẽ chia cho phần thân sau ha đối với size mình đang móc thì mình sẽ chia được mặt trước hai bên mỗi bên là 4 họa tiết phần cánh tay của mình sẽ là 6 họa tiết ta cũng chia đều cho cánh tay còn lại thân sau của mình lúc này sẽ còn lại là 7 họa tiết và mình sẽ thay màu cho những bạn nào mà muốn thay màu ha các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở sợi len khác màu móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút cái phần thân mà mình vừa móc sẽ có một đầu có cái sợi len còn một đầu không có sợi len nè thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái đầu không có sợi len đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 hàng này tiếp tục là hàng không tăng mũi thì hàng không tăng mũi mình sẽ không móc vào kẻ đầu tiên móc từ kẻ thứ hai trở đi ha thì kẻ thứ hai móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các kẻ còn lại nè đến khi nào mà các bạn gặp cái kẻ nằm chính giữa tức là cái kẻ chính giữa của bốn mũi ta móc vào cùng một kẻ nè thì cái kẻ chính giữa đó móc vào bốn mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư các kẻ còn lại thì mỗi kẻ là một mũi kép đơn và không móc vào kẻ cuối cùng móc tương tự cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu khi móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì mình sẽ bỏ qua 6 cụm ở cái phần ờ, tạo tay áo nè và mình sẽ đâm kim vào cái cụm thứ bảy cụm thứ bảy các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các cụm đầu tiên ha mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống ở đây để mình móc cái phần cánh tay nè móc tương tự cho các cụm còn lại cho đến cái khoảng cách bên này thì mình đến cái cụm này cũng chưa ra 6 cụm tạo cái phần cánh tay sau đó móc đến cái phần cuối cùng ở đây ha kết thúc được hàng móc rồi thì tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy và cũng tăng size dựa vào các cái hàng bên trên ha móc cho đến khi đạt được chiều cao của phần thân áo là được bây giờ mình sẽ chuyển sang móc cánh tay tạo cho mình một nút ở cái phần nối thân phía dưới á, mình có hai cái mũi kép mà mình nối liền nè thì đâm kim vào cái mũi nằm chính giữa sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này móc lên một mũi móc xích móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn trước đối với phần cánh tay thì mình không cần phải tăng mũi nữa các bạn cứ móc đều cho mình các cái cụm đều nhau là được tức là mỗi cụm sẽ không móc vào à, kẻ đầu tiên và kẻ cuối cùng ha móc tương tự cho mình cho 6 cụm khi hoàn tất đến cụm cuối cùng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời vì là phần cánh tay mình không cần phải tăng mũi nữa nên các bạn sẽ dời kim cho mình vào cái kẽ thứ hai ta sẽ đâm kim lần lượt vào từng chân móc chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè móc một mũi dời chân móc của mũi kép đơn thứ hai móc một mũi dời sau đó đâm kim vào cái kẽ thứ hai móc một mũi dời vì là hàng không tăng thôi cho nên mình sẽ bắt đầu từ cái kẽ thứ hai từ đây móc lên 3 mũi móc xích ba mũi móc xích này sẽ được tính là một mũi móc tiếp tục di chuyển kim đến kẽ thứ ba móc một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái cụm phía trên ha chính giữa này móc vào bốn mũi kép đơn móc đến hết khi hoàn tất được đến hết rồi ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của cái cụm đầu tiên mà mình gây nên móc vào đó một mũi dời sau đó tiếp tục sẽ làm tương tự giống như hàng mà mình vừa móc tức là mình sẽ dời kim vào từng chân móc cho đến cái kẽ thứ hai dời kim vào kẽ thứ hai nè móc lên 3 mũi móc xích sau đó mình sẽ làm tương tự cho thêm nhiều hàng móc đến khi cái phần cánh tay của mình nó có được cái chiều dài bằng với chiều dài của phần thân ha sau khi hoàn tất cho mình được hai bên cánh tay cũng như là phần thân áo thì mình sẽ có được một cái mẫu áo với họa tiết xích sắc trên thân áo như thế này thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần cổ cũng như là phần cài nút ha các bạn sẽ tạo cho mình một nút ta đâm kim ở cái phần cổ áo thì mình sẽ có cái xích đầu tiên nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân xích đầu tiên kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích lúc này mình sẽ có những cái chân móc của mũi xích mà mình gây nên đầu tiên ha thì để dễ dàng cho việc móc hơn nè các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi khoảng trống là 3 mũi móc đơn khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều làm tương tự cho mình cho các khoảng còn lại cho đến cuối mỗi khoảng trống cứ móc 3 mũi móc đơn những bạn nào khi móc cái xích đầu tiên tạo cái phần cổ nó bị hơi rộng á nên các bạn sẽ giảm mũi cho mình ở cái hàng móc đầu tiên này ta có thể móc xen kẽ hai khoảng 3 mũi móc đơn đến một khoảng là hai mũi móc đơn cứ giảm dần như vậy cho mình cho đến hết thì cái số mũi móc nó sẽ giảm đi giúp cái phần cổ nó bo sát hơn ha móc tương tự cho mình cho đến hết khi hoàn tất đến cuối hàng móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng đầu tiên này mình đã cố định được độ rộng của phần cổ rồi thì từ hàng thứ hai trở đi mình sẽ móc đều và không cần phải giảm mũi nữa mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần cổ nó có được một cái độ cao như các bạn mong muốn ha tầm khoảng 2 cho đến 3 cm là được thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 6 hàng móc cho phần cổ áo nó có được một cái độ cao rồi thì tiếp tục mình sẽ di chuyển kim đến cái phần lai cài nút ở bên này các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần cổ mỗi chân là một mũi móc đơn chân của mũi móc đơn đầu tiên sẽ là chân đầu tiên ha sau đó làm tương tự cho các chân còn lại thì lúc này mình sẽ có những cái chân móc cụ thể nè cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn các bạn lưu ý cái phần viền này mình sẽ móc ở ngoài mặt phải ha theo cái chiều mặt phải của thân áo là được đây khi mình đã viền được phần cổ áo rồi đến cái phần thân dưới nè thì lúc này phần thân dưới mình sẽ có thân của mũi móc rồi đến chân móc rồi đến thân của mũi móc rồi đến chân móc thì mình sẽ móc vào các cái chân móc chứ mình không móc vào thân chân móc ha thì móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn tiếp tục đến cái chân móc thứ hai móc hai mũi móc đơn lưu ý là không móc vào thân chân móc nha viên tương tự cho mình cho đến hết viên đến đâu mà thấy sợi len thừa thì mình cứ móc dấu vào trong mũi móc khi viên đã được một phần lai đầu tiên rồi đến cái phần chân ở phía dưới á, thì phần chân này các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi tạo xích sắc luôn chứ mình không móc mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến đầu like còn lại thì mình sẽ viền lại cái phần ờ, like kế tiếp ha like cài nút kế tiếp nè đến cái đỉnh của like cài nút kế tiếp rồi thì mình sẽ tạo một cái khoảng trống ở đây để mình có thể cài nút tùy vào nút các bạn sử dụng mà các bạn móc lên cho mình cái xích sao cho mình gặp đôi lại nó có thể luồn qua cái phần nút này là được sai nút này mình sẽ móc lên tổng cộng là 8 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 sau đó đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình vừa móc đó móc tiếp một mũi móc đơn thứ hai và tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc của cái phần cổ mỗi chân làm một mũi móc đơn viên tương tự cho đến hết đến điểm kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len những bạn nào mà muốn tạo cái khoảng trống nhiều hơn để cài nút thì các bạn sẽ chia đều cho mình ở phần thân áo ha sau đó mình sẽ may cái nút ở bên phần còn lại khi cài vào nè thì cái xích này nó có thể dễ dàng luồn qua được cái nút mà mình có ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một cái mẫu áo khoác họa tiết xích sắt cho bé gái xinh xắn như thế này các bạn có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Và khi làm có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thành công!